thì là hôm nay em đang đứng trước một cái dự án của bên em có cái căn nhà này là có diện tích là 36 mét vuông và có giá chào bán chỉ 1 tỷ 360 triệu với cái diện tích căn nhà này và xây dựng là 4 phòng ngủ thiết kế là 4 tầng thì hiện tại em đang đứng trước cửa của ngôi nhà em xin mọi người mời mọi người đi theo em ạ trước cửa của ngôi nhà đây ạ trước cửa của ngôi nhà là ờ, đây là cửa chính của ngôi nhà cửa cửa chính của ngôi nhà có hai lớp là lớp ngoài là lớp sắt hộp nhá còn bên trong là cửa kính mọi người có thể nhìn thấy luôn em đang tiến dần vào cái tầng 1 của ngôi nhà tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì đây là phòng khách em đang đứng ở đây vị trí là phòng khách rất là rộng mọi người có thể nhìn thấy căn nhà này là được chia thành hai phòng đây là phòng khách và phía trong ngôi nhà là phòng bếp được ngăn bởi một cái cầu thang giữa nha mọi người đây mà với theo em ở đây là là căn bếp của ngôi nhà cái căn bếp của ngôi nhà thì là được sắm đầy đủ uh, tủ bếp cũng như là uh, bồn rửa bát ở tầng 1 có một nhà vệ sinh nha mọi người ơi thì uh, ở đây chúng em đang là để đồ đây thì nó hơi vừa bộn một chút thì em mời mọi người lên tầng 2 cùng em ạ à. với cái thiết kế uh, của tầng 2 ngôi nhà thì là thiết kế là hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh rất là rộng rãi thoáng mát tầng phòng ngủ của tầng hai ngôi nhà này rất là rộng rất là rộng có cửa sổ để lấy ánh sáng vào rất là thoáng mát cửa sổ có xong chắn rất là cẩn thận nếu như nhà có trẻ nhỏ nha mọi người đây là ờ, phòng thứ nhất căn phòng nhất còn bên đây là căn phòng thứ hai ở đây là nhà vệ sinh của của cái tầng 2 này mọi người có thể nhìn thấy ạ rất là rộng em đang đứng ở phía góc của đây thì ở đây là cái áp của cái điều hòa bọn em sẽ để áp ờ, của điều hòa của từng phòng nha mọi người cho nên là cái điện đó đây rất là an tâm cửa sổ của ngôi nhà cũng vậy rất là thoáng cửa sổ của ngôi nhà thì là bằng nhôm kính rất chắc chắn là an toàn tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế là hai phòng ngủ tầng 3 của ngôi nhà với tầng 2 của ngôi nhà thì là gần giống nhau gần ở giống nhau đều cũng thiết kế là có cửa sổ đèn điện đầy đủ đấy các mọi người quan sát rất là rộng rãi là em không bật điện đâu mọi người nhé mà ánh sáng chiếu vào cái căn phòng này nó đã rất là sáng như thế này rồi <coughs> ở đây không khí rất là trong lành diện tích của ngôi nhà là 36 mét vuông bởi thế cho nên là bọn em chia ra được hai phòng ngủ rất là rộng xin mời tới lên tầng 4 của em cùng em nhé với tầng 4 được thiết kế là sân phơi rất là thoáng mọi người có thể nhìn thấy đây ạ em đang đứng ở đây là tầng 4 của ngôi nhà đây là chỗ để à, máy giặt cũng như là mình phơi phóng ở đây ạ mọi người nhìn xung quanh quan sát xung quanh giúp em xung quanh của ngôi nhà rất là nhiều nhà cao tầng cũng như là nhiều cây xanh không khí rất là thoáng đãng bởi vậy cho nên là đất à, cái cái cái vị trí nhà ở đây bây giờ đang rất là hot của quận Hà Đông nha mọi người cái vị trí căn nhà này nó cách trường mầm non, trường tiểu học, trường cấp 2 Yên Nghĩa chỉ trong cái vòng phạm vi là 500m đến à, một cây số thôi mọi người ạ ở xung quanh khu vực căn nhà tất cả những cái chợ, trường, phường trạm đều rất là gần tiện sinh hoạt à, vị trí căn nhà này cách bến xe nghĩa là 3,5 km và cách cái ngã tư Lê Trọng Tấn cũng là 3,5 km ở quanh vị trí nhà đầy đủ các tiện ích sinh hoạt bởi thế nên là căn cái cái căn này ấy, em xin báo lại giá với mọi người nhé chỉ 1 tỷ 360 triệu thôi ạ à. và diện tích là 36 mét vuông hướng nhà là hướng đông nam cái căn nhà này đã có sổ đỏ đầy đủ hết rồi bên em sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng cũng như là có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu thì mọi người ờ, xem qua video của em nếu như thấy hay thì bấm like cũng như là chia sẻ để những người khác cùng biết và đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin hữu ích hơn ờ, nhiều căn nhà ở khu vực khác hơn theo ờ, số điện thoại ở trên màn hình là 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 em Ánh thì là hôm nay em xin dừng video tại đây xin cảm ơn mọi người